ngựa hoang nào dẫm nát tơi bơi đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn rông vì trên lưng cong oăn những vết roi vẫn in hằn hôm ngựa bông thấy thanh bình thảm cỏ đồng xanh dưới chân mình ân tình mở cửa ra với mình ngựa hoang bóng thấy mơ để quên dòng sông mơ màng mắt trong thơm ngọt ngựa hoang quên thù ăn căm từ nơi tối tăm về miền tươi sáng ngựa hoang về đến bến sông rồi cởi mở lòng ra với đàn ngựa hoang chết gục và trên lưng nó ô một hôm ngựa bông thấy thanh bình thảm cỏ đồng xanh dưới chân mình ân tình mở cửa ra với mình ngựa hoang bóng thấy mơ để quên ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục dòng sông mơ màng mắt trong thơm ngọt ngựa hoang quên thu ăn căm từ nơi tối tăm về miền tươi xa ngựa hoang về tơi bến sông rồi gợi mơ lòng ra với cõi đời những đời làm ngựa hoang chết gục và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thù những đời làm ngựa hoang chết gục và trên lưng nó ôi còn